lịch bạc gầy đi chống cờ 500 chống cờ 500 đây đấy chọn chọn bài đây chống cờ 1 triệu trăm thôi 500 thôi ông thích đánh một triệu thôi ông đánh nhận cho được đánh bao nhiêu đấy bao nhiêu cũng được. Ờ. đây, đây. chưa? cái làm chưa Đây làm chưa. Luôn nhanh triệu Đây, ông kia làm cho ông bốc cái trước. Nói 500 thì thôi đánh 1 triệu đi. 4 đúng không? Đây ông nào trả anh một triệu nói 500 thì 500 thôi xong thôi nghe làm choi đây lật luôn ôi tưởng ba con năm bốn điểm. điểm mấy anh sáu bốn mười rồi sáu bốn này còn ra một bốn nó còn ăn mình hai điểm chết sang này tôi mất triệu à đây được triệu ơ à, tôi à, hai điểm thôi ông này bốc này bốc cái tiếp tục triệu nữa tất cả ngồi yên tất cả ngồi yên 6 tiếng một tất cả ngồi yên sao sao bốc cái thì cầm lên bốc như này là được rồi nhìn chưa cầm lấy bốc như này này rồi làm... bây giờ cái trộn trộn trộn này các ông làm mẹ cái thôi cháu làm nữa đây thì muốn ăn làm nào chú đây bao nhiêu cũng nhận này không làm cái gì không làm cái nữa làm cái đấy ông làm đi thế ba anh em mình chơi thay nhau nào ông bốc cái đi cả cả xíu bốc cái đi tôi ông làm, luôn ông cái đi tôi xin cái không được thì xin cái sáu nhất sáu triệu đây có tiến đúng không hai triệu cái đánh bao nhiêu hả đánh bao nhiêu một triệu hai triệu một triệu đúng không, làm phát ờ, năm triệu đi chưa chiều ai ơi chơi rồi đi chơi đúng không này xong không mẹ nó mở kịp luôn mười mười ơn này nhìn thấy bài sao nhỉ nhìn thôi đây mười ơn 10 đôi à? Mình nhân đôi đi cũng được Thế ở đây là anh em mình có mười nhân đôi không? Không Không hai nhân hai hai nhân bốn Nhà này Lấy tiền mà trả đi Nhân đôi đâu Không chỉ đánh cái cẩn thận à Mất thời gian quá Mẹ là hai ván liên tục Ông ấy cứ đẩy Bị chửi như nào Bài Tôn trọng à, người bốc tí Bao nhiêu làm tí nữa chia đi bốn hai triệu nhất hai triệu 3 triệu luôn 4 1 1 Đây em đánh 3 triệu 3 à, được 3 triệu đây luôn Nhà này Nhà này ở nhà kia 3 triệu đấy Đánh người từ mặt đấy 3, triệu rồi Nhìn mặt đánh Thế thôi 3, đớp đi 3 chết rồi Mai em 2 điểm 2 chết rồi Cái gì đỏ đấy nhỉ 6 điểm 6 điểm luôn 6 điểm thôi 7 điểm cơ Ách sợ ăn đây được rồi lịch hết 10 triệu, 6 triệu 5 triệu cũng nhận Người bốc cái Bình thường thôi Ngửa ra hai Đánh bên này bao nhiêu? 3 triệu Đây, nhà này đánh bao nhiêu? 6 triệu rồi Nhà này 5 5 triệu Gỡ thì không gỡ được Đi Mày em đâu gỡ được Ăn được chín xem đi. 9 thì đi. Ông ăn này luôn đi. Ăn luôn. Mẹ không ăn được con nào. Mua mẹ rồi. một hai đỏ ba bắt một hai ba bốn năm 5 1 2 3 4 5 6 đánh xuống xuống mặt đi bảy bảy triệu. mười triệu. Nhà kia. bảy triệu đấy. Không có được thôi. Bao nhiêu? mười bánh gớm nhỉ mẹ nãy giờ chưa ăn được một ván nào ấy kinh thế mẹ ván nào để ăn này bảy đấy bảy điểm có tiền hết Ôi, ngày có tiền hai triệu đúng không cái bảy triệu à? triệu rưỡi này thiếu lâu trăm hai triệu này ba này bốn này năm này sáu này có bài thổ gai đây mười triệu một này hai này ba này năm triệu đây ông kia để ông kia ông trộn bài đây còn 11 triệu đánh nốt đi rồi trộn ra xong chưa ai có cái nhà kia đúng không làm hai triệu đâu bốn không tổng cái đi. cái gà đâu nhiêu hai triệu dám không hai đúng không hai nhà bao nhiêu đây nhà kia 11 triệu mặt đi ơ năm 11 triệu này 11 triệu 11 triệu á? Ờ. Đánh đánh nhau đánh 11 triệu xuống 15 đủ 15 đi. Không, đánh 11 triệu. Thế rồi. Đánh 11 triệu rút về 10 triệu, không nhận 11 triệu. Đánh Thế một là 15, hai là 10. Đánh đánh nhau đánh 11. Chung cái 5 Không, chung không chung cái đang cái rộng mồm thì... đây chín một một đi chẳng đánh đừng có à? chửi nhau sáu điểm sáu điểm Anh nhà này không nhỉ? Nhân đôi, nhân đôi, nhân đôi, nhân đôi. Nhân đôi, nhân đôi. Nhân đôi, nhân đôi, nhân đôi. Ai đây nhá. Ra mới bao nhiêu gì? 2 triệu. 15 thành 30 bạn đây. Đánh 10 11 triệu thôi không chịu. Thích thích 15. Đánh cho toàn tiền. Còn đéo tiền nào được tiền. Tiền nào được là tiền. Dạ Dạ người đánh ít rồi Anh em nó còn cầm cự Đánh thế thì tiền đâu Gỡ ờ, dạ, nó không gỡ được ba triệu đây hai bảy hai tám hết tiền lại để đôi năm trước không bao giờ hết luôn chín ăn một phát là gỡ lại mà bao nhiêu tiền đấy ba triệu tôi đánh năm triệu thôi bốc kia không bốc kia bốc đi thế bao giờ mới chết xuống mặt đánh bao nhiêu xuống mặt ba triệu nhà kia năm triệu tôi cứ nuôi dần dần năm triệu á ừ. đất rất phát to nhà cái đất gì ba điểm ba điểm thì chết đi ăn được rồi 30 đã phải là Tết đâu. Ăn lên. Mấy đi. 7. Ăn đi. 2 ừ. ván nhân đôi là hết tiền. 1 hai Tết đâu. 2 3 4 5 6 7 7 triệu. 8 triệu. 1 2 3 5 5 4 okay. 5 ok chưa gà này đánh bao nhiêu gà ông này 5 triệu phát này sự đấy cho ông cầm bài cầm bài mẹ rồi thôi không đây 5 đúng không ừ. còn 7 hay 8 thì mẹ một rô ra ngoài rồi một em một chết đi không đều là ăn rồi đấy biết đeo cầm rồi ba điểm ăn cả làm đây Mày, còn là cái 7 triệu thôi Ờ, mà như đánh đáo nhỉ những gì bây giờ đánh cái lên thôi ví dụ ván thứ ba này ván thứ ba đánh cả luôn này đây chưa chưa trả cái chưa chưa đấy ông trung ờ, đánh đi đánh bao nhiêu trả một hai hai ba dùng thích được tăng lên nào năm tôi mới cả ba vào đấy cả ba vào thôi bảy bao nhiêu một hai bạn đánh bao nhiêu ba này bốn này năm này 6 này 7 này 8 này 9 này 2 10 3 mẹ nhà nhà 4, con 5 đưa à, cứ vào mặt 6, đây đã 7 1 2 3 4, 8 3 triệu rưỡi này 9 6 triệu nữa là 10 được chưa nhà kia 6 6 6 nhà nhà kia bao nhiêu tổng cả đấy tổng là bao nhiêu vừa nãy là 14 đúng không 17 nhân 2 14 16 14 15 14 không nhận 15 rồi làm sao phải lặn ba điểm, 3 điểm tôi ăn rồi. rồi mỗi nhà này thôi ăn được không bốn bốn bốn bốn ăn được không rồi này ăn được cứt ăn nhà kia ăn nhà này thôi từ đã từ từ cái nặng đấy thua cái rồi ăn cái này, này. đánh như tôi hôm nay đánh to hơn cái tốt chút cái không quan không quan trọng cái gì ăn tiền chín rồi ăn ăn cả làng chín điểm cay thế tám tám tám ăn bảy đây tám bao tiền đấy 15 mà 15 rồi cũng nước thôi đeo đeo gà thế là đủ chứ cần Này chơi gì đó Thôi mai chơi chưa tiếp Phát đấy Thôi mai chơi nghỉ đi Gỡ gỡ Ba nhà Anh đi thấy nhé Nhỏ nhỏ không nghỉ nghỉ cửa nhá Nghỉ cửa đi một hai ba bốn năm Lại quay về từ đâu 5 triệu Thế tiền kinh phải mấy phát lấy hết mẹ luôn đi Lắm triệu Chẳng lật lên chết Nhận không? Nhận, nhận hết Lật luôn này 30 triệu nhận 4 điểm Ui 38 38 đã giao đâu mà 38 nhân 3 Từ 4 điểm Đánh Ê. Có 38 nhân 3 Có ai giao đâu Có giao như vậy đâu 7 điểm 4 điểm ăn được nó Có gì Ăn được Ăn được nhà này này 3 triệu Chán được nhà nào cơ 3 triệu à? 1 ừ. triệu Nhanh 2 triệu 3 triệu Đó 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu Đây 6 7 triệu Chưa đi 8 triệu Đó lên 5 triệu không? 5 triệu Em nốt mẹ 10 triệu rồi cái chết luôn bốc cái rồi đấy à chơi, hai bốc ấy tôi ông lại gà phát 10 triệu này đấy chơi. ông hết tiền thì gà gì nữa bảy bảy đây không mười gì một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười tỷ thì chết cơ đây ăn cơ vẫn thua bốn cơ đấy bốn cơ tám rồi nhà kia sao nhà kia bảy ăn rồi 10 triệu bạn ơi ôi xôi 10 triệu <laughs> gà, nhà này không ăn được ván nào luôn đây nhà tầm muốn ván này ba bốn không ăn được ván này thôi nghỉ đi năm triệu đây chơi đéo tôi nợ 4 triệu mà ừ. tôi nợ 4 triệu lát tôi trả nợ làm đéo cho mượn đúng rồi mượn đàng hoàng hai ba một hai ba bốn năm tôi cả ba tôi xong nhá tôi mượn nhá tôi mượn năm triệu ok cầm triệu ba cái cái máy đánh bài này nó đánh bằng ba cây nó như thế nào ba cây thì nó là một trăm phần trăm rồi ba cây với liêng thì nó một trăm phần trăm rồi còn riêng về đánh sâm thì nó còn phụ thuộc vào cái cách đánh của mỗi người nữa và phụ thuộc vào từng thế bài nữa nhưng mà hầu hết là bài nó lúc nào cũng là đẹp nhất đây tôi sẽ là chuyển cái chế độ đánh sâm à đánh đánh ba cây cho các bạn xem đánh ba cây đúng không ba cây này ví dụ như người ta làm cái nhé đặt bài số cho mình bốc cái máy à máy báo hai này đang để chế độ là, là tai nghe đấy tai nghe các bạn không nghe gì đâu để chế độ loa đi máy mẫu hai mình chỉ cần cầm lên bốc hai cây này sau ngửa ra bốn bốn là lũi một đúng không sáu điểm chắc chắn 100% là cao nhất các bạn nhìn kỹ chưa đấy thằng này 5 điểm này 5 điểm này hai điểm này bài 6 điểm vẫn là bài cao nhất tức là khi mà mình bốc cái thì 100% bài mình nó là, là cao nhất các bạn có thể hơn cơ hơn sơn hơn nước với bất kỳ người nào ở trong một trong cuộc chơi đấy còn với cái thì cái không thể đỡ được mình rồi thấy chưa đây này máy báo sáu mình bốc này đúng không mình đúng như vừa nãy nó bốc ngay đấy như này là nó chưa biết bao nhiêu cây cả mình vẫn cứ để như này bốc một cây ra rửa cái này ra đấy chín chín là chính cửa đúng không chín là từ mình một hai ba bốn 37 điểm 7 điểm cũng là cao nhất đây 7 điểm 4 cơ còn đây 7 điểm 3 cơ còn lại chắc chắn là thấp hơn rồi đấy là cái độ hiệu quả khi mà cái sử dụng cái chiếc máy điện thoại đánh bài này thì anh em nào cần tư vấn về các cái thiết bị dụng cụ về cái máy điện thoại đánh bài anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình